流年。 来不及讲故事，多跌宕。 con cha con những nước mắt gonna, open my mind to me. đến giờ sống như trò đùa ai yêu thương ai chẳng quan trọng nữa trái tim ơi Hey yo, Masu, let's turn this shit up. We back. Yeah, we, we, we, get it. Uh uh, uh uh, you know boy Mỹ Tân. Không lớn từ Sài Gòn, sống thực lòng không nói. Thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi, anh đừng chết lặng